Xin chào thầy Hoan cũng như là tất cả các bạn, mình là Đoàn Thúy. Hiện tại thì mình đang ờ, làm việc và công tác trong lĩnh vực ờ, xuất nhập khẩu và ngoài ra thì cũng có thêm một cái mảng tay trái đó là làm nghề đào tạo cho các bạn ờ, mong muốn bước vào nghề xuất nhập khẩu logistics và rất là may mắn khi đã trở thành một học trò của thầy Hoan. À, và khóa học gần đây nhất mình tham gia đó là khóa học Master YouTuber và ừ, thật sự là mình ờ, vỡ hòa khi tham gia cái khóa học này à, bởi vì à, lần đầu tiên mình được biết là youtuber à, trở thành một youtuber chúng ta có thể à, bán hàng à, chúng ta có thể à, có nhiều cái nguồn thu nhập thụ động đến như vậy và khóa học đã hướng dẫn mình những cái cách thức để có thể sáng tạo nội dung không hạn chế uh, những cái chủ đề mà mãi mãi xanh và ngoài ra chưa kể là một số những cái tip những cái mẹo để có thể ra được video với thời gian rất là nhanh chóng và kể cả những cái phương pháp những cái tuyệt chiêu mà à, chắc là nếu không học thầy Hoan thì không bao giờ mình biết đến à, cảm ơn thầy Hoan rất là nhiều và rất là ừ, hy vọng là mình sẽ có một cái kênh uh, YouTube được nhiều các bạn quan tâm và hãy chờ đón nhé. Xin cảm ơn ạ.